Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Hàng triệu người đã phải vật lộn với nghèo đói trong nhiều thập kỷ này. Và trong khi thế giới đã đạt được những bước tiến đáng kể để giảm nghèo trong những năm qua, thì đại dịch Covid-19 đã đẩy tình trạng nghèo đói trên toàn cầu lên hơn 700 triệu người. Trên thực tế, các báo cáo cho thấy, ngay cả với những nỗ lực toàn cầu và mục tiêu giảm nghèo bền vững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 xếp ở vị trí thứ 10, Niger, thu nhập bình quân 540 đô la Mỹ trên người. Niger có tên chính thức là Cộng hòa Niger, là một quốc gia ở Tây Phi. Đây là một quốc gia đang phát triển. Nhiều khu vực không thuộc khu vực sa mạc của nước này vẫn đang bị đe dọa bởi hạn hán kéo dài và nạn sa mạc hóa. Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp tự cung tự cấp. Ở miền Nam màu mỡ mới sản xuất được một ít nông sản xuất khẩu. Mặt hàng đặc biệt khác là quạng uranium Niger vẫn còn là một quốc gia kém phát triển bởi vị trí nằm sâu trong lục địa, địa hình sa mạc, giáo dục chưa hoàn chỉnh và tài nguyên của đất nước, cơ sở hạ tầng yếu kém, hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa hoàn chỉnh và sự xuống cấp của môi trường. Với hơn 10 triệu người sống trong cảnh nghèo cung cực ở Niger, quốc gia này thậm chí còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn với những người tị nạn đến từ Nigeria và Mali. Lạm phát cũng là một vấn đề trong nước và đang đẩy nhiều người xuống dưới mức nghèo khổ. Xếp ở vị trí thứ 9, Liberia, thu nhập bình quân là 530 đô la Mỹ trên người trên năm. Liberia thuộc Tây Phi, thế nhưng lại có nguồn tài nguyên khá phong phú, điều kiện khí hậu nơi đây hài hòa, với nguồn nước sung túc và đường bờ biển kéo dài. Tuy nhiên, Liberia vẫn thường xuyên góp mặt ở danh sách nước nghèo nhất thế giới và kém phát triển vì khâu quản lý yếu kém, các cuộc nội chiến cũng kéo dài phá hủy cơ sở hạ tầng. Hiện tại, quốc gia này vẫn lấy nông nghiệp làm chủ đạo, với 50% nhân lực. Số còn lại phân chia 15% cho công nghiệp và 35% cho dịch vụ. Ở Liberia, khoảng 50,9% dân số sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, chiếm khoảng 2,3 triệu người. Người ta cũng báo cáo rằng, nhiều người đang có nguy cơ đói nghèo do lạm phát và hậu quả đang diễn ra của đại dịch. xếp ở vị trí thứ 8, Cộng hòa Trung Phi, thu nhập bình quân 510 đô la Mỹ trên người trên năm. Cộng hòa Trung Phi đã từng là một nước nghèo nhất thế giới, song theo xếp hạng kinh tế thế giới mới nhất, thì quốc gia này đã có những bước tiến đáng mừng. Nền kinh tế đất nước có dấu hiệu tăng trưởng khi tái chế thiết lập thành công, cùng với đó là sự hồi sinh của ngành nông nghiệp, ngành gỗ, khai thác mỏ và lợi thế từ việc kết nối mua bán kim cương – Tuy nhiên nhìn chung, Cộng hòa Trung Phi vẫn đứng trong top những đất nước nghèo nhất thế giới, bởi vì nền kinh tế của đất nước chủ yếu vẫn tập trung vào nông lâm nghiệp. Hệ thống giao thông kém, lạc hậu. Cùng với đó, lao động không có nghề nghiệp và thu nhập bất bình đẳng. Mặc dù Cộng hòa Trung Phi được coi là giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng quốc gia này vẫn đang phục hồi sau hậu quả của bất ổn chính trị vào năm 2013. Tình trạng thiếu ổn định đã đẩy 71% dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc tế và khiến cho khoảng 613.114 người phải tị nạn. Xếp ở vị trí thứ 7, Eritrea, với thu nhập bình quân 510 đô la Mỹ trên người trên năm giống như phần lớn các quốc gia châu Phi khác. Nền kinh tế của Eritrea chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, với 80% dân số làm việc trong ngành trồng trọt và chăn nuôi. Hạn hán là nguyên nhân thiên tai chủ yếu tác động đến nền nông nghiệp nước này. Cuộc chiến giành độc lập với Ethiopia đã gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế. Với sự bất bình đẳng vẫn còn phổ biến ở Eritrea, có thông tin cho rằng những ngôi nhà do phụ nữ đứng đầu thường là những ngôi nhà nghèo nhất. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng 53% người dân Eritrea sống dưới mức nghèo khổ. Tương lai nền kinh tế Eritrea khá mạ ám. Việc cắt đứt giao thương với Ethiopia, quốc gia trước đây sử dụng các cảng của nước này để xuất nhập hàng hóa, để lại cho Eritrea khá nhiều lỗ hổng cần khỏa lấp. Tương lai nền kinh tế dựa vào nội lực của nền kinh tế cũng như giải quyết những vấn đề bức thiết như nạn mù chữ cao, lao động thiếu tay nghề, cơ sở hạ tầng lạc hậu. Xếp ở vị trí thứ 6, Afghanistan, với thu nhập bình quân 500 đô la Mỹ trên người trên năm. Dù nhận được hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ từ quốc tế trong hai thập niên qua, Song nền kinh tế Afghanistan vẫn còn quá nhiều những bất ổn. Phần lớn số tiền viện trợ nước ngoài đó được đổ vào việc đào tạo cảnh sát và quân đội Afghanistan. Trong khi đó, khoản chi dành cho các sáng kiến như cải thiện cơ sở hạ tầng vốn sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn hơn lại không lớn. Điều đó không có nghĩa là nền kinh tế Afghanistan không có một số cải thiện từ sự hỗ trợ của quốc tế. Tuy nhiên, điều đó không đáng kể Nắng nóng gay gắt của mùa hè và hạn hán vào đầu năm nay cũng đã khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với Afghanistan, vốn đã phải chịu cảnh nghèo đói cùng cực. Khoảng 3 triệu trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng và 70% gia đình không đủ khả năng chi trả cho các nhu cầu cơ bản. xếp ở vị trí thứ năm, Sierra Leone với thu nhập bình quân 490 đô la Mỹ trên người trên năm. Sierra Leone là một quốc gia châu Phi rất nghèo, có sự phân bổ về thu nhập mất cân bằng trầm trọng. Mặc dù sở hữu các nguồn tài nguyên phong phú về khoáng sản, nông nghiệp và ngư nghiệp, nhưng cơ sở hạ tầng xã hội và kinh tế chưa phát triển, cùng với bất ổn xã hội sâu sắc đang tiếp tục kìm hãm sự phát triển về kinh tế, khoảng 2 phần 3 số dân ở tuổi lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, mang tính tự cung tự cấp. Ngành chế tạo chủ yếu là chế biến các loại nguyên liệu thổ và công nghiệp nhẹ cho thị trường trong nước. Khai thác kim cương là nguồn thu nhập chính chiếm gần nửa xuất khẩu của Sierra Leone. Số phận của nền kinh tế phụ thuộc vào việc duy trì được hòa bình trong nước và nguồn viện trợ to lớn từ bên ngoài. Năm 2018, cả nước có khoảng 4,3 triệu người sống dưới chuẩn nghèo quốc gia. Trong đó, 60% số dân nông thôn được coi là nghèo, trong khi chỉ có 20% số dân thành thị được coi là nghèo. xếp ở vị trí thứ tư, Madagascar, với thu nhập bình quân 480 đô la Mỹ trên người trên năm. Đây là một quốc đảo nằm ngoài khơi Ấn Độ và thuộc Đông Châu Phi. Madagascar là quốc gia nằm trong top những nước nghèo nhất thế giới. Mặc dù có lợi thế về khoáng sản, thời tiết, nền kinh tế của nước này tập trung vào nông nghiệp và khoáng sản. Bên cạnh đó, Madagascar còn có môi trường tự nhiên thú vị, độc đáo mà chưa bị ảnh hưởng từ bàn tay con người. Tuy nhiên, sự khủng hoảng trầm trọng về chính trị lâu dài đã làm suy kiệt nền kinh tế nơi đây. Theo ước tính, 90% số dân của nước này đều phải sống dưới 2 đô la Mỹ trên ngày. Cư dân của Madagascar đang phải đối mặt với mức độ nghèo đói trầm trọng, trong đó 3 phần tư dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc tế không chỉ vậy, hơn 80% trẻ em sống ở đó, trong cảnh nghèo đói cùng cực. Xếp ở vị trí thứ 3, Mozambique, với thu nhập bình quân 460 đô la Mỹ trên người trên năm. Đây tiếp tục là quốc gia đến từ châu Phi, thuộc khu vực Đông Nam, về cơ bản, nước này có lượng đất, nước dồi dào phát triển nông nghiệp. Cùng với đó là lợi thế về khoáng sản và năng lượng, dầu mỏ nhiều. Thế nhưng Mozambique vẫn xướng tên trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Nguyên nhân chính do nền kinh tế kiệt quệ này là do sự thiếu ổn định về chính trị. Hơn nữa, cùng với các cuộc nội chiến kéo dài thường xuyên, điều kiện khí hậu cũng khá khắc nghiệt và tình trạng tham nhũng vẫn xảy ra. Với 70% số dân trong nghèo đói, Mozambique đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói cùng cực đang giết chết nhiều người. Trên thực tế, có khoảng 43% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng và 45% trẻ tử vong do suy dinh dưỡng. xếp ở vị trí thứ hai, Somalia với thu nhập bình quân 310 đô la Mỹ trên người trên năm. Là một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Phi cạnh Sahara, Somalia không chỉ đối mặt với tình trạng nghèo đói cùng cực, mà còn chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công khủng bố. Điều này đang hạn chế khả năng của chính phủ trong việc thực hiện các chính sách phát triển giúp giảm nghèo Và cuối cùng là vị trí quán quân ngày hôm nay, Burundi, với thu nhập bình quân 270 đô la Mỹ trên người trên năm. Bảng xếp hạng các nước trên thế giới cho thấy, vị trí quốc gia nghèo nhất thuộc về Burundi. Đây là quốc gia nhỏ bé nằm ở phía đông châu Phi. Nền kinh tế quốc gia chủ yếu tập trung vào nông nghiệp lạc hậu, ước tính 90% dân số nằm nông. Trong khi đó, dịch vụ công nghiệp kém phát triển. Tại Burundi, có khoáng sản quý như vàng, platin, nhất là kim cương, với thu nhập chiếm tới 10% tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, Burundi vẫn là đất nước nghèo đói nhất thế giới, khi tiếp tục phải chịu tác động lớn từ các cuộc nội chiến. Hơn nữa, Burundi cũng bị hủy hoại nhiều bởi những cuộc tranh chấp vào quân đội Hồi giáo và việc cắt giảm tài trợ của Liên minh châu Âu. Được biết, 73% dân số Burundi đang sống trong cảnh nghèo đói, khiến đất nước này trở thành quốc gia nghèo nhất trên thế giới